rồi người nào đó sẽ yêu em thương em và gần em hơn chẳng còn những ngày phải ngóng anh về vì anh biết